Xin chào anh em Đấy. Tiếp tục với cái video này tôi lại giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi Đấy thì cái bộ hột à, tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đấy cho anh em Đấy. Muốn cho anh em nào mà làm tay cái thì anh em sử dụng nó anh em đi chơi nó rất là hiệu quả Cái bộ hột tài xỉu này không tang Đấy. Không tang là như nào anh em đến đến à, sòng sới thì anh em có thể kiểm tra nam châm Đấy. nam châm không hít dọn đèn thì à, trong suốt nước muối thì à, nổi đấy là những cái thử tăng tích của những cái bộ bộ hột hay là những cái à, những cái đồ chơi của anh em khi mà anh em đến sân chơi anh em chơi thì à, bắt buộc là anh em phải thử tăng tích cơ đấy thì bộ này thì là nó hoàn toàn không tăng và thứ hai nữa là cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em mà lắc được cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này để giới thiệu cho anh em ấy, thì anh em sẽ lắc được cái bộ hột này nó hiệu quả lên tới 80 phần trăm hiệu quả đến 80 phần trăm thì cái bộ hột tài xỉu này bộ hột tài xỉu 2020 này đấy, anh em uh, lắc đều tay thì là cái tỷ lệ ra bạc của nó cực kỳ cao nhá cực kỳ cao cho anh em đó thì uh, anh em nào mà xem video mà thấy cái bộ hột tài xỉu này mà tôi giới thiệu cho anh em đấy, thì anh em à, thấy hợp lý hợp lý hay là anh em phù hợp với sân chơi của anh em ấy thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy. thì anh em à, uh, cái bạn zalo qua cái số điện thoại ấy. Đấy. thì uh, giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em xem là cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó có đúng như lời của tôi nói hay không Đấy, nó có chuẩn xác hay là nó có hiệu quả cho anh em đi lắc hay không nhé nhất tôi vào tôi thử cho anh em về tăng tích thử cho anh em nam châm hoàn toàn không tan bao cho anh em để hột luôn và dọi đèn cho anh em Đấy, bộ hột rất là trong đúng không anh em trong suốt nhá rất đẹp Đó, đúng không Đấy, thì còn nước muối nữa nước muối thì anh em thông cảm nước muối thì hôm nay tôi chưa chuẩn bị sẵn Đấy, thì nói chung là anh em đến cơ sở hoặc là anh em lấy đồ anh em gửi đồ về cho anh em thì là anh em thử anh em thử tất cả những cái tăng tích ấy đi Đấy, thậm chí anh em có thể lắc qua cái ổ tài xỉu này nếu cảm thấy anh em ưng đúng như lời tôi nói thì là anh em lấy còn nếu mà anh em không đúng như lời tôi nói nặng về bên này hay nặng về bên kia anh em cứ trả lại hàng đấy. trả lại hàng cho tôi đấy thì giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ tài xỉu 2020 à, này nhé thì nói luôn với anh em tất nhiên là anh em đi à, lắc tài xỉu hay là anh em đến cơ sở anh em thử những cái bộ tài xỉu này tất nhiên nó phải có những cái chén phản nhé tất nhiên phải có chén phản nếu như bộ hột này là bộ hột của tôi tôi lắp còn có những chén phải hướng chỉ là anh em đúng không khi mà anh em đến cơ sở anh em test thứ nhất là anh em đi lắp rồi anh em đi lắp thì anh em lắp qua cái bộ tài xỉu là anh em biết được là cái bộ này cái bộ đấy nó có lắp được hay không đấy, nó có chơi được hay không rất là nhiều anh em đến cơ sở anh em đến anh em hỏi mua đấy. anh em đến anh em hỏi mua đấy, nếu mà không nói cái cách lắc thì anh em không thể lắc được mà nói cách lắc thì anh em cứ giả vờ giả vịt Đấy, anh em giả vờ giả vịt anh em lắc để anh em tìm hiểu cái cách lắc của cái bộ tài xỉu này nhưng mà nói thật với anh em luôn đấy mới chỉ là một cái phần nhỏ thôi còn khi nào mà anh em lấy xong hột tôi sẽ nói thêm cho anh em đấy, nói thêm cho anh em về cái, cái bộ hột tài xỉu này và cái cách lắc của nó nữa nhá đó nói chung là mình đi chơi cờ bạc tốt nhất mình muốn mua được những cái đồ chơi chuẩn Đấy, những cái đồ chơi được thì thứ nhất là bản thân của mình nó phải là chuẩn đã cái bộ hột này nó không đáng bao nhiêu rồi nhưng mà nó chung là anh em làm như vậy nó không hay đấy, không hay không hay một chút nào luôn đấy. Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu hay không hay không này đấy, xem là cái cách lắc và cái bộ hột này nó đi như thế nào nó có hiệu quả với anh em hay không thứ nhất là cái bộ hột tài xỉu này anh em chưa cần đến cách lắc của tôi anh em đi lắc tài xỉu thì là cái bộ hột này nó đi cực kỳ đều cho anh em nhé bốn năm sáu này chén này thì là chắc chắn rồi nó sẽ về xỉu cho anh em Đấy, 456 rồi lại về 113 Đấy, rất là hiệu quả tiếp tục cho anh em chén này thì anh em muốn lắc tài đơn giản lắm anh em chỉ cần lắc bình thường này thôi nó sẽ lên tài cho anh em đó hai ba sáu đúng không anh em tiếp tục nếu mà muốn về xỉu hai hai bốn rất là hiệu quả đúng không anh em đó à, tiếp theo là chia sẻ cho anh em cái cách mà anh em có thể giữ được cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em sử dụng bộ hột này anh em đi lắc cùng với cách lắc của bộ hột tài xỉu 2020 này nhé đấy thì cái cách mà anh em giữ tài cũng như vậy thôi đấy thì anh em cứ đến cơ sở anh em à, mua cái bộ hột tài xỉu này hay là anh em à, đặt đơn hàng về đấy, gửi về cho anh em thì anh em lấy hột tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc nhé đó thì ờ, cái video này tôi làm giới thiệu cho anh em cái bộ hồ tài xỉu hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi và cái cách lắp của cái bộ hồ tài xỉu này nó mang lại những hiệu quả và những cái chiến thắng cho anh em dù anh em đánh hay là anh em tới bất cứ những cái sòng giới nào cái sòng giới hay là những cái đấu trường lớn thì là anh em sử dụng bộ hột này anh em đi lắp vẫn cứ là ok nhé thì anh em nào mà muốn tìm hiểu hay là muốn sở hữu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy thì uh, bên cơ sở tôi còn uh, cung cấp cho anh em rất là nhiều những cái đồ chơi cờ bạc khác nữa đấy ngoài đồ chơi tài xỉu thì còn có bầu cua đánh bài đấy, game cập nhật cho anh em những cái đồ chơi mới nhất đấy, ờ, hiện nay cho anh em nhé đấy thì uh, anh em nào xem video thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ chào anh em